hướng dẫn thanh toán học phí trên Vietinbank iPay Mobile, nhanh chóng tiện lợi. Đăng nhập ứng dụng Vietinbank iPay. Chọn thanh toán hóa đơn. Chọn học phí. Chọn cơ sở đào tạo và nhập các thông tin để truy vấn học phí. Kiểm tra thông tin và xác thực giao dịch. Vietinbank Apple Mobile, tận hưởng cuộc sống số.